và chương 19 về lao động của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hình ảnh thông báo trên website của chính phủ Canada. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Ottawa nhận được một bản đệ trình dưới dạng thông tin công cộng theo chương 19 của Hiệp định CPTPP. AFA tiếng Việt ngày 23 tháng 3 cho biết bản đệ trình này là của Liên hội Người Việt Canada VCF với sự trợ giúp của các hiệp hội thành viên VCF tại Canada, cộng đồng người Việt tại Nam Úc và cộng đồng người Việt tị nạn chính trị tại Âu Châu có trụ sở ở Pháp. Theo AFA, bản đệ trình này cáo buộc rằng Bộ luật lao động của Việt Nam không tuân thủ các nghĩa vụ trong chương 19, chương về lao động của CPTPP liên quan đến quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể. Theo tuyên bố năm 1998 của ILO, về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Thông báo của chính phủ Canada cho biết NAO sẽ kiểm tra nội dung bản đệ trình và báo cáo về các vấn đề được nêu ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày nội dung thông tin công cộng được chấp nhận và xem xét hoặc ngày gửi bất kỳ nội dung bổ sung nào. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do AFA đã gọi điện cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để đề nghị bình luận về quyết định trên của chính phủ Canada, nhưng không ai nghe máy Họ cũng gửi email cho cơ quan này nhưng chưa nhận được phản hồi. AFA dẫn thông cáo báo chí công bố ngày 21 tháng 3 của VCF cho rằng nhà nước Việt Nam không chấp nhận bất kỳ quyền tự do nào kể cả quyền tự do lập hội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức công đoàn duy nhất được phép hoạt động hợp pháp, lại là công đoàn do nhà nước điều hành và kiểm soát. Điều này vi phạm trắng trợn quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể theo tuyên bố của ILO hạn chế khả năng của người lao động trong việc thành lập các công đoàn độc lập và đàm phán với người sử dụng lao động theo điều khoản riêng của họ. Hình ảnh bài trên AFA. VCF cho rằng việc cải thiện quyền tự do lập hội của người lao động Việt Nam chắc chắn sẽ nâng cao mức sống của họ. Tuy nhiên, những người lao động có ý định thành lập tổ chức công đoàn độc lập có thể bị trả thù, bao gồm sa thải hoặc quấy rối, sách nhiễu. VCF cũng cho rằng khi một quốc gia trong CPTPP không tôn trọng quyền lao động có thể tác động tiêu cực đến sân chơi bình đẳng trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia thành viên của hiệp định. VOA cho biết thêm, CPTPP là hiệp định thương mại tự do giữa 11 quốc gia, trong đó Canada tham gia từ năm 2018 và Việt Nam tham gia một năm sau đó. Đây là hiệp định thay thế Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sau khi chính phủ Hoa Kỳ dưới thời ông Tổng thống Donald Trump rút khỏi hiệp định này. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam Cộng sản chưa bao giờ cho phép công đoàn độc lập hoạt động. Một tổ chức có mục tiêu đấu tranh cho quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam là tổ chức lao động Việt bị chính quyền quy kết là tổ chức khủng bố. Một số thành viên của tổ chức này đã bị kết án tù như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt năm 2010. Anh Lê Trí Tuệ bị mất tích bí ẩn ở Campuchia vào năm 2007 vì thành lập công đoàn độc lập. Sau khi ký kết tham gia CPTPP, Việt Nam vẫn tiếp tục cấm đoán công đoàn độc lập hình thành, dù trong hiệp định có quy định về quyền này. Cách hòa nhập quốc tế của Việt Nam từ trước đến nay vẫn là ký kết, cứ cam kết đáp ứng các điều kiện mà tổ chức quốc tế yêu cầu,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 Tô ngứa tay, thọc sườn thủ chính. Phạm Minh Chính thành công khi loại Vương Đình Huệ ra khỏi cuộc đua vào ghế thủ tướng ở đại hội 13. Thế rồi sự kỳ vọng một Phạm Minh Chính đã từng làm khởi sắc nền kinh tế Quảng Ninh đã tan thành mây khói. Qua 2 năm điều hành nền kinh tế, Phạm Minh Chính cho thấy ông yếu kém trong điều hành và yếu kém trong cả việc chọn người. Mà vị trí tệ hại nhất trong chính phủ hiện nay có thể kể ra là Nguyễn Hồng Diên nắm bộ lớn trong chính phủ, nhưng Nguyễn Hồng Diên gần như không thể điều hành được gì. Tình trạng mất an ninh năng lượng cứ tái đi tái lại mà không làm gì để chấn chỉnh. Hình ảnh Tô Lâm tại kỳ họp của Ban Thường vụ Quốc hội. Bộ máy chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là sự tổng hợp của một mớ hổ lốn không đâu vào đâu. Đường lối lãnh đạo thì hảo huyền, nhân lực thì hạn chế, ý thức thì rất thấp, một bộ máy nát từ cơ cấu tổ chức đến nhân sự vận hành, rồi vị trí thủ tướng, vị trí được xem là điều hành cả nền kinh tế mà chỉ giới hạn cho cá nhân trong bộ chính trị. Lục tìm trong bộ chính trị, người ta không thấy gương mặt nào sáng sủa. Ngồi ghế thủ tướng, ông Phạm Minh Chính dồn hết tâm sức cho những trận chiến ngồi báu, thì còn tâm trí đâu mà thực hiện những chính sách kinh tế. Mà cho dù chính sách có thể đúng đắn đi nữa, thì khi thực hiện cũng sẽ bị méo mó vì tình trạng trên bảo dưới không nghe. Có thể nói Thủ tướng Việt Nam quyền lực đối với nền kinh tế đất nước còn hơn cả Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mỹ chỉ thực hiện chính sách tài khoá, nghĩa là điều hành nguồn tiền đầu tư công cho đất nước. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED là đơn vị độc lập, không chịu sự điều hành của Tổng thống. FED thực hiện chính sách tiền tệ không theo lệnh của Tổng thống. Ngược lại, Thủ tướng Việt Nam nắm luôn cả Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước là một cơ quan ngang bộ, đứng đầu là Thống đốc, có cấp hàm ngang với Bộ trưởng. Cho nên Thủ tướng Việt Nam như hai tay hai súng. Tay này điều hành chính sách tài khoá tay kia điều hành chính sách tiền tệ, thông qua Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Hình ảnh dòng tiền đầu tư công bị nghẽn, Thủ tướng là người chịu trách nhiệm. Vai trò của chính phủ là đẩy mạnh những dự án đầu tư công để thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, không hiểu sao từ hai năm qua, ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện rất yếu, nguồn vốn đầu tư công bị nghẽn khắp nơi, từ trung ương đến địa phương. Ngày 20 tháng 3, trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có phát biểu rằng, qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục vừa qua, cơ quan điều tra có nhiều kiến nghị khắc phục sơ hở trong đầu tư công, đấu thầu, mua sắm thiết bị, góp phần minh bạch với mục tiêu làm một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, cả lĩnh vực để đối tượng tham nhũng phải bị xử lý. Người đang có kiểu cách làm việc hay công ty có phương thức làm việc như thế phải chấm dứt ngay, khắc phục hiệu quả nếu không sẽ bị xử lý. Hình ảnh Phạm Minh Chính bị soi tứ phía Yếu huyệt lớn nhất của ông Phạm Minh Chính hiện nay là làm sao khai thông được nguồn đầu tư công. Đứng trên cao, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ quan sát nhất cử nhất động của ông Phạm Minh Chính trong vấn đề điều hành nền kinh tế. Làm tốt thì không sao, còn làm tệ thì phe của ông Nguyễn Phú Trọng có cớ để đem vấn đề đó ra mổ xẻ trong các kỳ hội nghị trung ương, giúp cho ông Nguyễn Phú Trọng trong vấn đề này có ông Vương Đình Huệ Tấn công vào yếu kém của Phạm Minh Chính cũng sẽ giúp Vương Đình Huệ chiếm lại lợi thế trước đối thủ. Ngay cả ông Tô Lâm, một tướng võ biền, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ bắt bớ là được. Này lại trổ tài thọc vào vấn đề nổi cộm của chính phủ. Điều đó cho thấy việc soi Phạm Minh Chính không chỉ là nhiệm vụ của Vương Đình Huệ mà còn là công việc của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.